Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xem cá bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua thì mình cũng không, lên cho anh em một trận đấu nào cả Vì ngày hôm qua cũng uh, không có trận nào đáng chú ý cũng như là ờ, quan tâm để anh em chúng ta đầu tư đâu à, Điểm qua một chút về uh, một tuần vừa qua à, Một tuần vừa qua anh em chúng ta cũng đã đầu tư cũng như là chiến thắng là những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em trong nhóm cũng như là trên kênh đúng không à, gần đây nhất thì uh, vào hôm trước tối hôm trước thì uh, mình có đẩy cho anh em hai trận đấu đó là Inter Milan và Atalanta cũng như là trận đấu giữa Fulham và Manchester United à, cả hai trận đấu này thì anh em chúng ta đều chiến thắng với những mã kèo mà mình đã đẩy lên đúng không à, trận đấu giữa Atalanta và Inter thì mình có cho anh em đó là Inter Milan chấp 0.25 cũng như là à, trận đấu giữa Fulham và Manchester United mình cũng cho anh em đó là đi uh, Manchester United được chấp uh, uh, không phải là chấp Fulham 0.25 đúng không? Cái mã kèo chấp Fulham 0.25 thì anh em chúng ta cũng đã vú được hai cái mã kèo chấp này rồi. Thì à, một lần nữa chúc mừng tất cả anh em nhé. À, một tuần vừa qua thì anh em chúng ta cũng đã đầu tư uh, khá là rực rỡ với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em rồi đúng không? Quay trở lại ngày hôm nay, ngày hôm nay thì uh, chuẩn bị uh, nghỉ để uh, có thể đá World Cup rồi. Vì vậy nên là những cái giải đấu cũng uh, không còn xuất hiện nữa. Bình thường thì uh, ngày hôm nay sẽ là cúp C1 cũng như là cúp C2 Tuy nhiên thì ờ, cũng phải tầm hoãn để cho các cầu thủ nghỉ ngơi cũng như là phục vụ ờ, cho World Cup vào cuối tuần sau Ngày hôm nay thì ờ, chúng ta sẽ chỉ có thể đầu tư vào những trận đấu đó là những trận đấu giao hữu ở uh, giao hữu nữ anh em một uh, bước chạy đà cho World Cup uh, nữ 2023 đúng không đó bây giờ thì uh, mới uh, 11 rưỡi thôi trận đấu mà mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa uh, Australia và Thái Lan hai đội bóng châu Á uh, xét về đẳng cấp thì uh, chúng ta không cần phải nói nhiều rồi Australia đang là uh, gọi là đội bóng gần như là mạnh nhất ở châu Á rồi đúng không Hiện tại thì cái kèo chấp đang là Australia chấp Thái Lan đến 4.5 quả và cái tài 5 à, với hai cái mã kèo này thì mình nghĩ rằng ờ, anh em chúng ta đầu tư à, để à, gọi là để giải trí thì anh em chúng ta chọn một trong hai mã kèo thôi một là cái kèo chấp uh, Australia 4.5 hoặc là cái tài 5 với một trận đấu giao hữu như này thì mình nghĩ rằng với cái, cái tài năm sẽ là một mã kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư hợp lý hơn so với việc cái mã kèo chấp uh, ờ, xem một chút về những trận đấu vừa qua của Australia cũng như Thái Lan cũng hầu như là những cái trận đấu giàu hữu thôi còn uh, ở Thái Lan Thái Lan thì có vừa mới trải qua đó là uh, những trận đấu ở cái giải uh, AFF nữ vào tháng 7 vừa rồi uh, Thái Lan thì uh, không có giành được chức vô địch và chúng ta cũng có thể thấy rằng là bây giờ thì bóng đá nữ của Thái Lan cũng như là bóng đá nữ Việt Nam ấy thì uh, sẽ uh, không còn như trước nữa rồi không phải là uh, hai chị đại ở khu vực Đông Nam Á nữa đâu ngoài ra bây giờ sẽ còn có cả Philippines nữa một đội bóng cũng uh, có một số uh, cầu thủ rất nhiều những cầu thủ nhập tịch từ Mỹ cũng như là từ châu Âu trở về để có thể đá uh, cho Philippines nên là mình nghĩ rằng với chất lượng cầu thủ thì bây giờ cả Việt Nam cũng như Thái Lan cũng Ờ, chỉ có thể là cạnh tranh ngang bằng với Philippines thôi anh em ạ à. còn với Australia thì những trận đấu giao hữu vừa qua của Australia cũng khá là tốt ở ờ, Australia họ vừa ờ, chiến thắng Thụy Điển với tỷ số là 4-0 sau đó đánh bại Đan Mạch với tỷ số là 3-1 và uh, uh, vừa mới chiến thắng Af Africa với tỷ số là 4-1 nữa ba trận gần đấu đấu gần đây nhất thì giao hữu Australia giành toàn thắng anh em nhé và đây sẽ là ở ờ, một trong những cái số liệu mà vì sao mà mình bảo là anh em chúng ta có thể đặt niềm tin ờ, một trong hai cái mã kèo đúng không một trong hai mã kèo Australia thì rất là mạnh Tuy nhiên thì ờ, một trận giao hữu ấy thì anh em chúng ta không đặt quá nhiều niềm tin vào những cái kèo chấp đâu và chúng ta sẽ đi vào những cái kèo trên dưới cả trận thì nó sẽ hợp lý hơn mình sẽ nốt lại cho anh em trước đó là cái tài cái tài năm anh em nhá tài năm trận đấu này thì cũng chỉ đi tài năm thôi tuy nhiên thì vẫn còn có những uh, mã kèo ở hiệp 1 cũng như là những cái mã kèo chấp ở hiệp 1 anh em chúng ta cũng có thể tham khảo một chút hiện tại thì uh, mới chỉ có những cái mã kèo uh, chấp cả trận là 4.5 cũng như là mã kèo tài trận uh, 5 trái thôi 5 trái hòa đây uh, mình sẽ nốt lại cho anh em một mã kèo thôi đó là cái mã kèo tài để anh em chúng ta có thể uh, đầu tư vào 3 giờ 30 buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé kiếm uh, ờ, bắt phở cũng như là ly cà phê vào sáng ngày mai thôi và sáng ngày mai thì vẫn còn có những cái trận giao hữu khác nữa đó điển hình như là có sự xuất hiện của uh, nữ Brazil đá với Canada một trận đấu khá là hay hiện tại thì kèo chấp đang là uh, Brazil chấp Canada 0.5 tuy nhiên thì uh, Ờ, nếu mà để so sánh về thực lực của hai đội bóng này thì mình nghĩ là ngang cơ nhau thôi. Ờ, Canada cũng là một đội bóng cũng khá là mạnh ở ờ, thế, trên thế giới đối với bóng nữ anh em nhá, đối với bóng nữ thôi. Đấy. Ờ, nói chung là ở châu Mỹ ấy thì vẫn còn đó những đội tuyển nữ như là Mỹ và Canada sẽ là hai đội bóng mình đánh giá rằng bây giờ cũng phải trong nằm trong top top 5 của thế giới rồi. Brazil cũng vậy và mình nghĩ rằng cái kèo này thì uh, có thể mình uh, sẽ đẩy trong nhóm nếu như mà mình có thời gian thì mình sẽ đẩy lên kênh sau để anh em chúng ta có thể tham khảo còn uh, trận đấu giữa Australia hai đội bóng châu Á này thì uh, buổi chiều này đá rồi mình sẽ đẩy sớm cho anh em để anh em chúng ta có thể tham khảo nhá còn uh,